Vì hôm nay là hiện diện trước toàn thể các quý Phật tử và đại chúng tu học tại Chùa Vàng là Thượng tọa Thích Minh Quang. Xin đại chúng ờ, cho một tràng pháo tay để đón chào Thượng tọa. Nên à, bái bạch à, Thượng tọa à, trụ trì Chùa Ba Vàng, cùng kính thưa các chư tôn đức tăng chúng tại Ba Vàng cùng quý Phật tử. Cái lời đầu tiên Minh Quang không biết nói gì hơn nhìn một đạo tràng thật là trang nghiêm và thấy các lớp à, người cao tuổi có người trẻ có chúng ta cùng nhau đến chùa và hội chúng ở đây để tu học cái điều này làm minh quang xúc động lắm vì à, trước đây minh quang cũng cùng các phật tử lào cũng có được nghe và được xem nhiều cái YouTube của Chùa Ba Vàng chúng ta. Nhưng mà thực sự hôm nay mới được à, ngồi đây cùng Thượng Tọa, Tăng Chúng và tất cả quý Phật tử chúng ta thì thực sự nó tạo nên một cái năng lượng à, rất là mạnh. Ừ. Và chúng ta cũng biết khi mà được cái thành quả của ngày hôm nay thì thượng tọa cũng trải qua bao nhiêu chướng gió chướng nạn trong cuộc đời tu hành của mình à, như chúng tôi được biết khi mà thượng tọa về đây nó chỉ còn một cái gian miếu nhỏ mình gọi là cái miếu thờ phật rất nhỏ nữa thôi à, điện nước thì không có và cũng có một cái tâm nguyện lớn lao để chấn hưng lại cái nơi chùa Ba Vàng này mà thực sự ở đây nó phải một cái người có cái tâm lượng lớn lao lắm mới được chư thiên hộ pháp hộ trì để các cái phật sự của mình được thành công như ngày hôm nay chứ không phải là một người bình thường có một cái tâm lượng bình thường mà có thể được cái thành quả mà được chư thiên hộ pháp gia hộ để mà có được một cái thành quả ngày hôm nay Đấy. Và như vậy thì các Phật tử chúng ta rất là trân trọng trân trọng có một người sư phụ có một người thầy thật là đáng kính và một người, người thầy luôn là một nơi nương tựa để cho chúng ta nương tựa trong cuộc đời này vâng xin à, chúc cho thượng tọa thì luôn được là có một sức khỏe để dìu dắt là cho chúng ta và chúc các phật tử chúng ta luôn được tâm an lạc a di đà phật